ôm chi em ơi mai mù ngỡ duyên mình bền lâu ai ngờ lại xa cách nhau chẳng treo trên mái đời là nàng biết một đời xa xa ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang anh xeo bao phú phàng cho hoa kia úa tàn thương xô kiếp bé bằng rồi cứ tránh lòng phơi đời còn bao tương lai lá sai vẫn kịp quay lại dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm theo hoa rơi bên thềm và xưa mãi thân đây còn buồn lắm chi em ơi xót xa xin gửi lên trời chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi phôi pha xin gói vào một tiếng thơ dài mùa làm chi em đâu